<coughs> ừ, xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ lại hướng dẫn các bạn làm một trang sách vải uh, các bạn có thể uh, nhìn thấy uh, lên màn hình thì sẽ thấy được thành phẩm của nó ừ, là một trang uh, phơi quần áo ừ, để làm mình sẽ cần một số nguyên phụ liệu như sau à, à, vải dạ các bạn dùng à, một tấm vải lót này một tấm à, bìa à, vải dạ nỉ màu à, xanh màu nâu màu đen này và hai màu ờ, màu đỏ màu vàng này để làm mặt trời nhá còn những cái màu sắc này thì ờ, để làm quần áo với giỏ thì các bạn có thể ờ, chọn màu sắc tùy ý cái này là không ép buộc ai cả nhá <laughs> rồi đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cái bước đầu tiên à ngoài ra nguyên liệu thì mình cần cái mắt lúc lắc như thế này hoặc là các bạn không cần cũng được ở đây thì mình dùng cho nó sinh động luôn tiếp là súng bắn keo kéo à, thước kẻ bút chì đó bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm à, hình ông mặt trời trước nha các bạn à, cắt à, một hình tròn nhỏ nó tròn tròn hoặc là các bạn có thể dùng compa để quay mình lười nên là mình cắt luôn cũng um, ra cái hình tròn đó rồi các bạn à, đặt lên một à, miếng vải màu đỏ như thế này xem kích thước ừ, nó khoảng 4,5 nhân với 4,5 ờ, nha rồi các bạn à, dùng kéo này cắt các hình à, vuông và các hình à, nhọn xung quanh cái miếng tay kia thì để giữ chặt cái hình màu vàng anh nhá các bạn cắt theo hình vòng tròn cho đến hết cái miếng vải đỏ này các bạn cắt răng cưa sao cho các răng cưa nó đều nhau nhá và như vậy là mình đã cắt xong hình mùa ông mặt trời và các bạn có thể đặt cái mắt lúc lắc lên này Đó. lát nữa thì mình sẽ gắn vào còn các bạn nào mà không có mắt lúc lắc thì các bạn à, không cần cũng được hoặc là các bạn dùng à, miếng vải màu đen các bạn cắt mắt rồi à, để vào tiếp nữa thì mình sẽ làm cái phần uh, cây phơi đó đây các bạn dùng màu nâu hoặc là màu uh, xanh nhá các bạn cắt cho mình một đoạn kích thước khoảng uh, 14 cm à, với uh, chiều ngang khoảng không ờ, không phải năm nha cắt khoảng 4 miếng như thế này à bốn cái ờ, mảnh như thế màu nâu màu xanh các bạn đặt như này này bếp là các bạn dùng cái mảnh màu ờ, xanh này có kích thước khoảng 4 ờ, cm nhân với 20 cái kích thước này kích ờ, thước của các hình này nó chiều ngang ấy thì nó phải phù hợp với cái miếng vải lót này nhá bạn nào mà cắt vải lót dài hơn thì các bạn phải cắt cái miếng này nó dài hơn hoặc là ngắn hơn nếu như miếng vải lót này nó ngắn đó rồi các bạn ừ, kéo này cắt cái thảm cỏ màu xanh các bạn cắt cũng cắt hình gưa ờ. gưa như thế này ờ. Rồi các bạn lại đặt vào đây mình đã được thêm một thảm cỏ màu xanh rồi đúng không à, tiếp là mình sẽ làm cái cây phơi ngang này thì các bạn dùng ờ, tấm vải màu đen hoặc là màu khác tùy các bạn à, rồi các bạn à, khoảng 1,5 này một phẩy năm nha tiếp theo là khoảng 20 nha Đó. Dạ. Nếu các bạn là dùng kéo các bạn để nguyên hoặc là để như này cũng được nhá Hoặc là các bạn à, sẽ cắt các đường lượn như thế này này Nếu các bạn để nguyên thì các bạn nên cắt cắt đôi cái miếng ra vì nó hơi to nhá phần nào mà làm nhiều ấy thì các bạn ờ, có thể uh, mua cái kéo tạo viền nhé đó mình sẽ được một cái giải như này các bạn đặt vào đây ok như vậy mình cũng đã gần xong rồi đúng không ừ tiếp nữa là phần à, cái à, giỏ đựng gì cơ đây các bạn đặt vào đây này các bạn cắt <coughs> cắt một miếng à, vải màu sắc tùy ý khoảng 9 cm nhân với 6 cm các nhìn rõ chưa à, ok Và các bạn là cắt vát này cắt chéo như này nhá à không các bạn cắt như này này cắt đường lượn tròn như này bên này cũng thế các bạn chỉnh ra cho nó cân đối nhá rồi để nó đẹp hơn ấy thì các bạn à, sẽ cắt những cái đường lượn sóng nhỏ như thế này như mình lúc nãy mình vừa cắt đó bạn đã vào đấy rồi tiếp theo thì mình sẽ cắt uh, quần áo nha ừ, Đây thì các bạn có thể dùng các uh, màu sắc uh, tùy ý này Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt cái uh, quần Đây các bạn dùng một miếng hình chữ nhật khoảng uh, 45 Nhân dưới uh, 6cm hoặc là kích thước kia như thế nào thì tùy các bạn nhé rồi các bạn cắt chéo như thế này đó mình đã được một cái chiếc quần rồi đúng không nhưng mà nó hơi dài đấy thì uh, ở đây mình để kích thước hơi dài thì mình sẽ cắt ngắn hơn đi như vậy là mình đã được một chiếc quần rồi đơn giản đúng không ạ ừ. bạn có rồi sau đó các bạn có thể tạo hình những hình như thế này à, còn hình trước tất nữa thì à, ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt hình tất này các bạn cắt một đường lượn như thế này rồi các bạn cắt những cái hình khác cũng như vậy thấy chưa? <clears throat> à. Tiếp theo thì à, à còn phần cuối cùng mình sẽ cắt những cái hình cái con à, <clears throat> chim bay ở đây thì mình ở đây mình dùng màu đen nhá. Mình dùng sau mình cắt cắt được hai đường vòng cung như thế này. đó rồi ừ, các bạn lại cắt một đường được chưa các bạn đặt ở đây tiếp như vậy là mình cũng gần ờ, hoàn thành rồi à, đúng không ạ à, thì à, cuối cùng các bạn mua cái kẹp để à, à, đến bây giờ là à mình sẽ làm cái phần là là sẽ gắn các vật này lại à, các này các các đồ này cố định xuống dưới này thì uh, uh, các bạn có thể dùng uh, Ờ, gì nhỉ à, keo nến để để dán chúng lại các bạn dán này đầu tiên thì các bạn là dán cái hình này trước nhá hoặc là các bạn có thể à, dùng máy khâu để khâu lại đấy ở đây thì à, mình sẽ dùng máy khâu nha mình còn mình hướng dẫn các bạn là không có dùng máy khâu ấy thì các bạn dùng cái súng bắn keo này các bạn cố định chúng lại dán xong cái này thì chúng ta sẽ dán tiếp cái phần à, lá này rồi phần à, cái phần à, giỏ này thì các bạn chỉ phết keo xung quanh này thôi nhá rồi các bạn dán vào đây các bạn nhớ phết keo xung quanh để đến khi chúng ta còn lấy đồ cho đồ vào đây này đó tiếp nữa là các bạn à, phết keo ở ở đầu này và đầu này rồi các bạn à, bán ở đây Đấy, các bạn tạo cái độ không gian khoảng không gian ở giữa cho cái đoạn này nhá Thế rồi mặt trời này rồi các con chim này cuối cùng là các bạn đặt quần áo vào thôi đó ở đây thì à, lát nữa là mình sẽ dùng máy may để may lại ấy. nên là sẽ lâu một chút um, đây là thành phẩm mà sau khi mà mình <clears throat> sau khi mình đã may xong đó, đó thì các bạn sẽ được uh, ờ, ở trang sách như thế này thì uh, các bạn uh, cuối cùng là các bạn mua cái kẹp kẹp gỗ trơn đấy thì hiện tại ở đây thì mình hết mất kẹp gỗ rồi nên là mình không không đưa mẫu cho các bạn được nhưng các bạn có thể nhìn uh, lên trên uh, cái ảnh thành phẩm mà mình đã đưa ra từ đầu clip ấy thì uh, các bạn có thể đi tìm mua cái kẹp đấy các kẹp đấy thì khá dễ mua thôi bạn có thể mua ở hiệu sách các bạn cứ đến hỏi cái kẹp trơn ấy một hộp của nó hình như có 10 cái đó thì các bạn dùng khoảng 3 đến 4 cái kẹp kẹp ở đây sau đó thì ờ, giúp trẻ phơi quần áo lên như vậy là mình đã đã xong rồi à, lưu ý là cái trang sách này thì à, các bạn nên làm đi kèm với trang máy giặt đấy thì nó sẽ rất là hay Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn làm thêm một trang sách vải nữa Thì uh, uh, chúc các bạn thành công với mẫu này uh, Các bạn có gì uh, muốn hỏi thì có thể uh, comment ở bên dưới cái kênh youtube của mình Hoặc là thường xuyên theo dõi thì mình sẽ cập nhật thêm các uh, clip mới Bạn nào mà làm xong mà muốn uh, khoe thành phẩm thì cũng có thể gửi lại hình ở bên dưới nha uh, Chúc các bạn thành công với mẫu sách vải này Xin chào và hẹn gặp lại